Xin chào tất cả các bạn, mình là Cốt học viện Đăng Quang Marathon và Team VRC Toàn Quốc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những khóa học trên học trời bộ.vn, một trong những website bán hàng các giáo án tính phí của Học viện Đăng Quang Marathon. Mình sẽ đi về giáo án của Long Biên Marathon. Long Biên là một cung đường rất dễ nhưng cũng rất là khó đối với những runner mà khi chưa tích lũy được nền tảng thể lực. Vậy Long Biên có gì khác biệt? Long Biên là một trong những giải cuối năm, giải mà người ta dồn để lấy được những target tốt nhất vào cuối năm. Và nhiều runner Việt Nam hiện nay đăng ký giải Long Biên không hẳn vì để lấy một cái target tốt cuối năm mà Long Biên là một trong những giải tổ chức rất chuyên nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Vậy cung đường của Long Biên có gì đặc biệt? Cung đường của Long Biên chạy qua những con đê sông Hồng và chạy qua khu đô thị Việt Hưng và rất nhiều những khu phố ở mạng Long Biên. Nhưng có một đặc điểm đó là ở những km quá 20 km có rất nhiều đoạn dốc lên dốc xuống và rất nhiều ra runner hiện nay đã bị chuột rút. Có những giải đấu số lượng người chuột rút rất là nhiều như năm 2020 vừa qua để giảm thiểu những điều đấy thì đội ngũ tim cốt đã lên những cái giáo án gì để hạn chế những cái rủi ro không đáng có cho runner trong cái giáo án của Long Biên luôn luôn có những bài chạy đó là chạy cát và bên mình thường thường khuyến khích những người học đó là hãy tham gia các buổi training tại sông Hồng chạy cát hoặc là chạy lên các cái cầu như cầu Nhật Tân ở miền Nam thì có thể chạy các cái cầu mà ví dụ như ở ờ, ở Hồ Chí Minh có thể lên các cái cầu một dốc cao cao hoặc là chạy cầu thang chạy cầu thang thì có những cái bài tập bên mình hướng tới là chạy cầu thang với tạ hoặc là chạy cầu thang không tạ ngoài các cái bài chạy cầu thang thì còn các bài tập với tạ bài tập với tạ nó có những tác dụng như thế nào đó là tăng tải lực và những bài tập với tạ này luôn được mít bài từ nhảy dây hoặc là chạy cầu thang hoặc thậm chí đeo để chạy rốt ở một cái cung đường rất là ngắn vậy tại sao bạn nên mua giáo án long biên để có thể có được một cái target tốt bởi vì trong giờ nông viên bên đội ngũ team cốt luôn luôn tính điểm rơi cho người tập thứ này là sự khác biệt lớn nhất của những cốt là những elite phong trào ra để đi dạy với những người mà đã có chuyên môn sâu họ tính được thời gian điểm rơi phong độ của những người tập như thế nào và chính những bài tập nào ở ngày bao nhiêu tập những bài gì nó liên quan đến nhóm cơ như thế nào và độ hưng phấn của người tập ra làm sao và giải đấu rơi vào ngày ví dụ rơi vào cuối của tháng 10 hoặc đầu của tháng 11 tầm hưng phấn của người tập sẽ ở ngưỡng nào đội ngũ tim cốt luôn luôn là người hiểu và làm giáo án đúng chu trình để người tập đạt được cái target cao nhất khi đi rơi. có nhiều người bảo rằng ở Việt Nam này có rất nhiều cốt, có rất nhiều giáo án, ở thế giới có rất nhiều giáo án được đưa về Việt Nam nhưng giáo án nào phù hợp với người đi làm giáo án tính được điểm rơi phong độ thì hãy đến với học chạy bộ.vn. Đội ngũ tim cốt với những người đã có kinh nghiệm rất lâu năm trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện, họ đã tính toán và đã tập luyện hàng ngày với rất nhiều người ở trên đất nước Việt Nam. Họ hiểu được cơ địa của người đi làm, hiểu được những người đã khóa cái số tuổi dẻo dai để đến với chạy bộ nhưng vẫn đạt được một thành tích rất tốt trong nhiều năm gần đây. Nếu bạn là một người đã follow Facebook Lê Quang và Học viện Đăng Quang Marathon, bạn sẽ thấy được những người đứng bục hiện nay là học trò bên mình rất nhiều. Chính vì thế, giáo án của Long Biên cũng không ngoại lệ những giáo án bên mình làm đó là luôn luôn tính điểm rơi phong độ cao nhất cho người tập và đạt được target cao nhất trong những lần dây hãy ờ, truy cập website học chạy bộ vn để mua giáo án online hoặc liên hệ số hotline 0916582783 hoặc chuyển khoản trực tiếp trên tài khoản của website để trường sẽ tự động mời cho các bạn học. Và bên mình, đội ngũ team Cốt sẽ đồng hành với các bạn không chỉ giải Long Biên Marathon mà tất cả những giải bạn thi đấu trong những năm tiếp theo.